Trả lời câu hỏi, đối chiếu ngữ liệu tham khảo với tri thức về kiểu bài, hãy cho biết. một Ngữ liệu trên đã là một bài viết hoàn chỉnh hay chưa? Những dấu hiệu nào giúp bạn xác định như vậy? hai Luận điểm được tập trung phân tích đánh giá trong ngữ liệu là gì? ba Chỉ ra sự kết hợp giữa lý lẽ và bằng chứng trong ngữ liệu. 4. Người viết đã có những nhận xét gì về tác dụng của các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong tác phẩm? Chúng ta trả lời câu đầu tiên. Câu 1. Sách trả lời là văn bản trên là đoạn trích từ một bài nghị luận về một tác phẩm truyện. Cơ sở để nhận biết đoạn trích, nhan đề văn bản do nhóm biên soạn đặt dựa trên luận điểm chính mà tác giả triển khai trong đoạn trích. Phần đầu và cuối văn bản được lược bớt thể hiện qua ký hiệu dấu ngoặc vuông, dấu ba chấm bên trong. Về luận điểm chính là câu số 2. Luận điểm nào được tập trung phân tích đánh giá ta trả lời là lời kể, xen kẽ thực tế và mộng tưởng trong chuyện cô bé. Bán diêm của tác giả Andersen là luận điểm mà được tập trung phân tích đánh giá. Nêu một vài ví dụ về sự kết hợp giữa lý lẽ và bằng chứng mà người viết sử dụng. Người viết kết hợp chặt chẽ giữa lý lẽ và bằng chứng theo một mạch lập luận logic nhận định khái quát về lời kể đan xen thực tế và mộng tưởng, đưa ra số liệu khảo sát các lần tác giả sử dụng lời kể đan xen trong mục 2A, phân tích sự lấn át của mộng tưởng so với thực tế trong lời kể 2B. Phần có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý lẽ và bằng chứng là phần 2B. Người viết có những nhận xét gì về tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong tác phẩm? Chúng ta trả lời, tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong tác phẩm đưa người đọc xâm nhập vào thế giới mộng tưởng của nhân vật. Xâm nhập nhé. Bây giờ ta đi vào viết đề 1 viết văn bản, nghị luận, phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của một tác phẩm truyện. Ở đây chúng ta sẽ phân tích tác phẩm truyện ta vừa học đó là Chuyện Giang của Bảo Ninh Giàn ý, mở bài, giới thiệu vấn đề nghị luận, phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật trong tác phẩm Giang của Bảo Ninh. Thân bài Chủ đề của tác phẩm Sự gặp gỡ và nỗi nhớ của những con người trong chiến tranh B. Những nét đặc sắc về nghệ thuật Điểm nhìn đa dạng Sử dụng ngôi kẻ thứ nhất Kết bài khẳng định lại giá trị tác phẩm đây là bài viết tham khảo bài viết này thì uh, cô cũng tham khảo nhưng có chỉnh sửa đôi chút như các em nhé trong chiến tranh có nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ và nhiều chữ, sự chia ly xúc động đây là bài viết tham khảo cô tham khảo và cũng có chỉnh sửa đôi chút chứ cô cũng không tự viết ra hết tác phẩm đâu bởi vì là nó tự viết thì nó tốn rất nhiều thời gian và rất là dài Ờ, bài viết này thì cũng là bài viết mà cô tham khảo và có chỉnh sửa đôi chút theo cái cảm quan cá nhân của cô nhé. Các em có thể tham khảo rồi các em cũng có thể chỉnh sửa theo cảm quan của các em, miễn là đừng chép y nguyên là được. Chỉ đơn giản ngắn thế này thôi. Vì ờ, <laughs> có những cái em bây giờ rất là lười học văn các em chỉ cần làm sao mà ngắn gọn thôi chứ càng dài các em lại càng không thích và cô cũng thấy có rất nhiều em comment trên kênh của cô là cô ơi viết cô viết dài quá cô có thể thu ngắn lại được không chính vì vậy mà một bài phân tích của cô nó chỉ ngắn như thế này thôi đấy là đề thứ nhất chúng ta tham khảo nhé và chúng ta đừng chép y xì nguyên mà chúng ta có thay đổi đi một tí có thể thay đổi trong phần mở bài phần kết bài hoặc thay đổi một chút đoạn trong phần thân bài đều được đề 2 là viết văn bản nghị luận phân tích đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của một màn kịch mà bạn đã học hoặc đã đọc ở đây cô chọn đoạn trích trèo thị màu lên chùa Gần đây thì ở trên mạng rất nổi tiếng với bài hát à, Em là thị màu của Hòa Minh Di đúng không nhỉ? Để cô chọn cái tác phẩm đoạn trích này để chúng cô phân tích với các em. Đây là dàn ý, mở bài, giới thiệu vấn đề nghị luận, phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật trong đoạn trích, đoạn trèo thị màu lên chùa. Thân bài, chủ đề, tình yêu vượt qua mọi nghi giáo, tôn lễ, tình yêu tự do, những nét đặc sắc về nghệ thuật Nghệ thuật trèo truyền thống, ngôn ngữ gần gũi với đời sống dân gian, đan xen những câu hát tạo nên âm thanh, sự nhẹ nhàng, sử dụng tiếng đế tạo nên sự tương tác với khán giả. Kết bài khẳng định lại giá trị của tác phẩm. Và sau đây cũng là bài viết tham khảo. Từ đoạn mở bài cho đến thân bài và cho đến kết thúc. Cô cũng cố gắng làm sao cho nó ngắn gọn thôi